thì, à, thì chúng ta sẽ đọc bài trước à, đọc bài trước rồi à, sẽ nghe giảng sau có 10 giờ à, ở trong phần à, đầu đề nhị này mình có 200 câu pháp mình có à, chia ra từng phần thì mình có 13 phần à, có 13 phần thì hôm trước chúng ta đã học xong cái tụ nhân là phần thứ nhất dạ. hôm nay thì chúng ta học phần thứ hai là nhị đề tiểu định ngày xưa sẽ đọc trước rồi sau đó mời à, các viên tay giơ tay lên em tập đọc hơn đọc đọc để chúng ta nhớ được một ít từ ngữ Bali làm quen với một số số thuật ngữ chuyên về à, vi diệu pháp nhị đề tiểu đỉnh chu lanh tara đúc cá số 7 tham ma các pháp hữu duyên gia tham ma các pháp vô duyên số 8 tham ma các pháp hữu vi ta tham ma các pháp vô vi Số chín Sanidasana Thamma các pháp hữu kiến Anidasana Thamma các pháp vô kiến Số 10 Sapatika Thamma các pháp hữu đối chiếu Apatika Thamma các pháp vô đối chiếu 11 Rupino Thamma các pháp sắc Arupino Thamma các pháp vô sắc 12 lô ký gia tham các pháp hiệp thế lô cốt tara các pháp siêu thế 13 kê na chi huynh nhì các pháp tâm ứng tri kê na chi na huynh nhì các pháp tâm bất ứng tri rồi bây giờ ai à, đọc được trước là lấy giơ tay lên để à, chúng ta tập tập cái phần à, đầu đề nhị này phần này nhị đề tiểu định này cô phúc vị chúc mời lớp đọc bảy à, dạ. dạ xin mời quý vị ạ dạ con kính mời cô tu nữ diệu bảo ạ dạ nam mô bút ta giá nam mô tham ma giá nam mô sơn khai giá dạ con kính lãnh đại sư xin chào các lớp con xin đọc bài trước nhị đề tiểu đỉnh Chun Lan Tara đúc Taradukka 7. tham ma các pháp phổ duyên tham ma các pháp vô duyên 8. tham ma các pháp phổ vi tham ma các pháp vô vi 9. tham ma các pháp phổ kiến tham ma các pháp vô kiến 10. Sapatikha Thamma các pháp hữu đối chiếu Appatikha Thamma các pháp vô đối chiếu Dạ bạch sư đội đẩy lên dùm con ạ à. 11 Rubino Thamma các pháp sắc Arubino à, Thamma các pháp vô sắc 12 Lokiya Thamma các pháp hiệp thế Lokuttara Thamma các pháp siêu thế 13 Kane chi Vinyaya Thamma Kena chi Kena chi Vinyaya Thamma các pháp tâm ứng trì Kena chi na Kena chi na Vinyaya Thamma các pháp tâm Vinyaya Vinyaya Thamma Kena chi na Vinyaya Winyay. Winyaya. À. Con xin đọc lại ạ. À. 13. Kê ná trí. Winyaya tham ma các pháp ứng tri. Kê ná trí ná. Winyaya à, tham ma các pháp bất các pháp tâm bất ứng tri sa thú sa thú dạ con đọc bài xong ạ à. con tính riêng sư Dạ, xin mời đạo hữu tin mã. Dạ, thưa sư xin đọc bài. Kính đến lễ sư xin chào cả lớp. Sư yêu nói chưa? Nghe nghe, đọc đi. À, dạ. không, không nghe người ta sẽ bắn. Chị về tiểu đỉnh Lên té ré, đúc ké, đúc ké. Hồi số 7, chai già thầm mà các pháp vô dường già thầm mà các pháp vô dường 8 Sừng khát ta thầm mà các pháp vô vi Á sừng khát ta thầm mà các pháp vô vi 9 Sanidassana thầm mà các pháp hữu kiến Anidassana thầm mà các pháp vô kiến 10 khe thầm mà các pháp hữu đối chiếu Apatika Thamma vô đối chiếu 11 Rubino Thamma các pháp sắc Rubino Thamma các pháp vô sắc 12 Lokiya Thamma các pháp hiệp thế Lokuttara Thamma các pháp sinh thế 13 Kê Ná Chí Unyaya Thamma các pháp tâm ứng tri Kê Ná Chí Ná Unyaya Unyaya Thamma các pháp tâm ứng các pháp tâm bất ứng trì Vậy thì xin xin hết cùng cảm ơn Dạ xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ Sư con xin đọc bài ạ Hai nhị đề tiểu đỉnh Tu Ulan ta đúc cá bảy Sắp bách chá gia thầm mà Các pháp hữu duyên Bách bách chá gia thầm mà Các pháp vô duyên 8. Sankhata Thamma, các pháp hữu vi. Asankhata Thamma, các pháp vô vi. 9. Sani Dasana Thamma, các pháp hữu kiến. Ani Dasana Thamma, các pháp vô kiến. 10. Sampatika Thamma, các pháp hữu đối chiếu. Appatika Thamma, các pháp vô đối chiếu. À, thưa sư, uống lên ạ. À. 11. Rupino Thamma, các pháp sắc. Arupino Thamma, các pháp vô sắc. 12. Lokiya Thamma, các pháp thiệt thế. Lokuttara Thamma, các pháp siêu thế. 13. Kê ná chí quyên nhây gia Thamma, các pháp tâm ứng trì. Kê ná chí ná quyên nhây gia Thamma, các pháp tâm bất ứng tri thưa sư con đọc xong ạ à. con kính thiền dạ, xin mời đạo hữu ngọc trân ạ à. dạ thưa sư xin đọc bài nghị đề tiểu đỉnh đỉnh chulantara dukkha 7 sắp sắp chaya thamma các pháp hữu duyên apechaya thamma các pháp vô duyên số 8 sankhata thamma các pháp hữu vi Asang Khata ma các pháp vô vi. 9. Sani tham ma các pháp hữu kiến. Anis tham ma các pháp vô kiến. 10. Sapatika ma các pháp hữu đối chiếu. Apatika ma các pháp vô đối chiếu. 11. Rupino tham ma các pháp sắc. arupino tham ma các pháp vô sắc. 12. Logia ma các pháp hiệp thế. Lokuttara Thamma các pháp siêu thuế 13. Kê nó chí gia Thamma các pháp tâm ứng tri Kê nó chí ná viên gia Thamma các pháp tâm bất ứng tri Và dạ, thưa sư đọc xong Dạ, xin mời đạo hữu dự thúy ạ. Dạ, con kính đảnh giữa lễ sư, con chào cả lớp, con xin đọc nhị đề tiêu đỉnh. Chu Lăn Tá Rá Đúc Khá bảy sắp bách cha gia tham ma các pháp hữu duyên á bách cha gia cha, gia tham ma các pháp vô duyên tám sang khá ta tham ma các pháp hữu vi á sang ta tham ma các pháp vô vi chín sanidas sa, sani dasana xá tham ma các pháp hữu kiến ani đát xá na tham ma các pháp vô kiến mười. Sapa tika Kha Tham Ma các pháp hữu đối chiếu á patikha Thamma các pháp vô đối chiếu xin sư cuốn bài giúp con ạ 11 rupino Thamma các pháp sắc á rupino Thamma các pháp vô sắc 12 lô lô ký gia tham các pháp hiệp thế lô cút tara tham các pháp siêu thế 13 kê ná chi vinh nhây gia tham các pháp tâm ứng chi kê ná chí ná vân vân nhây ra tham ma các pháp tâm bất ứng chi dạ con đọc xong rồi ạ con chân sư ạ dạ xin mời quý vị tiếp tục ạ dạ thưa sư con xin đọc ạ nhị đề tiểu đỉnh chu lần taraduka bảy sắp bách cha già thầm mà các pháp hữu duyên cha già thầm mà các pháp vô duyên 8. Sằng khát tà thầm mà các pháp hữu vi ác sằng khát tà thầm mà các pháp vô vi sanida sana thầm mà các pháp hữu kiến anida sana thầm mà các pháp vô kiến 10. Sappatikha thầm mà các pháp hữu đối chiếu Patikha Thầm Mà, các pháp vô đối chiếu. 11. Rubino Thầm Mà, các pháp sắc. Arubino Thầm Mà, các pháp vô sắc. 12. Lô Kí Già Thầm Mà, các pháp hiệp thế. Lô Cút Tara Thầm Mà, các pháp siêu thế. 13. Kê Na Chi Quyền Nhầy Già Thầm Mà, các pháp tâm ứng tri kề na chi na quyền nhầy già thầm mà các pháp tâm bất ứng tri dạ con đã đọc xong con kính tri ân sư ạ dạ xin mời vị kế tiếp ạ Dạ con thưa sư chắc hết người muốn đọc rồi thưa sư con không thấy ai giơ tay nữa. Rồi vậy chúng ta trở lại phần à, bài giảng ha. Trường nghị đề số 7 try it. Dạ, Bạch Sư chưa thấy màn hình à, sư à, đăng lên thưa sư. rồi ờ, nhị đề tiểu đỉnh cho Cholantara đúc cá cái phần thứ hai trong à, đầu đề nhị ở trong phần à, thứ nhất đó là à, nhị đề nhanh thì chúng ta có 6 nhị đề ở trong phần nhị đề tiểu đỉnh này thì nó có 7 nhị đề à, thứ nhất đó là nhị đề hữu duyên thứ hai là nhị đề hữu vi thứ ba đó là nhị đề hữu kiến thứ tư là nhị đề hữu đối chiếu thứ năm đó là nhị đề sắc thứ sáu là nhị đề hiệp thế thứ bảy là nhị đề tâm ứng tri à, chúng ta có tám nhị đề thì, à, bài đầu tiên đó là nhị đề à, nhị đề hữu duy sắp bách chi cá đúc cá trong uh, nhị đề nhị thì uh, ở đây mình uh, số thứ tự đó số thứ tự của các nhị đề à, tức là mình ở ờ, nhóm trước mình đã học xong xong ờ, xong sáu nhị đề thì hôm nay bắt đầu nó nhị đề số 7 nhị đề đầu tiên ở trong ờ, nhị đề tiểu định thì nhị đề số 7 này mình có hai câu pháp đó là sắp bách chế gia tham ma đó là các pháp hữu duyên và 14 đó là ấp bách chế gia tham ma là các pháp vô duyên thì trước tiên chúng ta sẽ nghe cách giải thích ngắn gọn ở trong à, chánh tạng trang 284 à, ở mục 701 à, bây giờ vì cái cách giải thích này cũng ngắn gọn cho nên sư đọc luôn để cho các tử mình nghe à. thế nào là các pháp vụ duyên ngũ uẩn tức sắc uẩn tượng uẩn thọ uẩn hành uẩn và thức uẩn đây là các pháp vụ duyên thế nào là các pháp vô duyên tức là vô vi giới đây là các pháp vô vô duyên à, dạ trong uh, chánh tạng chỉ à, giải thích đơn giản như vậy tức là thứ nhất là nói đến pháp hữu duyên đó là chỉ cho năm ổn à, năm ủng còn các pháp uh, vô duyên ở trong trường hợp này đó là chỉ cho pháp vô vi giới à, vô vi giới để bây giờ chúng ta sẽ nghe giảng à, thêm theo các vị trưởng lão các nhà chú giải à, về à, phần à, nhị đề hữu duyên này trước tiên đó là khi mà nói đến à, nhị đề hữu duyên tức là các pháp mà có duyên hỗ trợ để sanh khởi và cái duyên hỗ trợ ở đây đã là chị cho 24 duyên à, hỗ trợ để cho các pháp sinh khởi à, các pháp sinh khởi thì 24 duyên này á, chúng ta sẽ được học ở ờ, trong phần uh, duyên hệ à, phần uh, duyên hệ ở đây thì chúng ta chỉ đề cập lướt qua để chúng ta biết là các pháp hữu duyên ở đây á, tức là nó được hỗ trợ bởi các duyên bởi bởi duyên nào à, bởi các duyên nào mà nó hiện hữu yeah. Dạ. thì ở đây chúng ta biết ờ, người ta liệt kê cho mình đó là nó được hỗ trợ bởi ờ, một trong ờ, có thể là nhiều duyên à, nhưng mà tổng quát của nó đó là 24 duyên à, tức mình có nhân duyên thứ nhất là nhân duyên thứ hai nó là cảnh duyên thứ ba đó là trưởng duyên thứ tư đó là bồ giáng duyên thứ năm đó là đẳng bồ giáng duyên thứ sáu là đồng sinh duyên thứ bảy là hỗ tương duyên thứ tám là y duyên thứ chín là cận y duyên thứ mười đó là tiền à, sinh duyên thứ mười một là hậu sinh duyên thứ mười hai đó là tập hành duyên 13 là nghiệp duyên 14 là quả duyên 15 nó là vật thực duyên 16 nó là quyền duyên 17 là thiền duyên 18 là đạo duyên 19 là tương ưng duyên 20 đó là bất tương ưng duyên 21 là hiện hữu duyên 22 đó là vô hữu, hữu duyên 23 là ly duyên 24 à, là bất ly duyên thì cái đó là theo cách trình bày trong ờ, chánh tạng mình có 24 viên như vậy theo chú giải thì ờ, còn được chia ra ở nhiều duyên nữa cái phần này ờ, nếu mà các tử nào mà mình đang học duyên hệ và trước đây mình đã từng đọc chuyên học duyên hệ thì nói đến 24 duyên này thì nó mặc dù mình có thể là chưa hiểu được chi tiết nhưng mà cái tên gọi của 24 duyên thì đã không lạ với mình nhưng mà nếu mà các tử nào mới tiếp cận vi pháp và mình à, bắt đầu à, trong phần à, đầu đệ từ phần trong bộ thắng pháp tập yêu luận rồi chúng ta học qua nhị đề kinh rồi à, đầu đề nhị theo ở trong vi diệu pháp thì chúng ta chưa chưa được tiếp cận cái 24 duyên này thì đây là phần giới thiệu lược sơ qua à, sơ qua để em biết là các pháp hữu duyên ở đây á tức là các pháp này nó được hỗ, hỗ trợ bởi duyên nào à, bởi bởi duyên nào thì à, ở đây à, các pháp hữu duyên à, tức là các pháp mà nó sinh khởi nó được hỗ trợ bởi 24 duyên này đó thì mình thấy là nó có, gồm có đó là 12 tâm bất thiện à, 12 tâm bất thiện rồi à, 18 tâm vui nhanh à, 18 tâm vui nhanh cái vô nhân với vô duyên nó khác nhau ha ở trong trường hợp này chúng ta để ý cái vô nhân đó là nó chỉ là không được không có các ờ, các nhân tương ưng à, khi mà nó sanh khởi nhưng mà vô duyên á, thì nó nó không có được sự hỗ trợ của 24 duyên này để mà nó có mặt nó, nó khác nhau à, cái đó là chúng ta ờ, phân, à, phân biệt với cái chữ vô nhân và vô duy à, trong trường hợp này yeah, dạ, trong trường hợp này một số có cũng có những trường hợp ờ, cái thuật ngữ nó sử dụng giống nhau nhưng mà trong trường hợp này thì nó khác nhau à, nó khác nhau rồi 24 tâm dục giới à, 24 tâm dục giới à, 27 tâm báo đại 40 tâm siêu thế đây là 40 tâm siêu thể rồi à 52 tâm sở 28 sắc pháp dạ như vậy chúng ta thấy đó là các pháp hữu duyên tức là có duyên mà trợ sinh hầu như là đầy đủ hết à, các pháp hữu vi Ờ, chỉ ngoài trừ đó là ở đây khi mà liệt kê như vậy chúng ta thấy là nó chỉ còn thiếu gì dạ nếp bàn à, chỉ còn còn thiếu nếp bàn thôi tức là hay nói cách khác đó là trong ờ, bốn pháp thực tính đó là tâm tâm sở sắc pháp và nếp bàn thì pháp hữu duyên là pháp mà có duyên trời tạo á, là nó đã hết ba phần là tâm tâm sở và, và sắc pháp chỉ có niết bàn thôi là pháp vô duy tức là niết bàn không có ờ, không có pháp trợ tạo à. bây giờ thí dụ như là chúng ta nói là 12 tâm bất thiện mà nó có mặt à, nó do các duyên lúc nãy mà nó hỗ trợ à, ví dụ như là sau này người ta học trong duyên hệ khi mà nói về các pháp bất thiện mà nó được ờ, nó sanh khởi do có duyên hỗ trợ có cái câu pháp đó là pháp bất thiện là pháp bất thiện bằng nhân duyên à, pháp bất thiện là pháp bất thiện bằng nhân duyên thì à, hôm trước mình đã học về nhân đó là nhân bất thiện mình có đó là nhân à, vô tham à, nhân vô sanh nhân vô si và vì à, có nhân vô tham nhân vô sanh nhân vô si này á nó mới hỗ trợ cho tâm tham hỗ trợ cho tâm sân và hỗ trợ cho tâm si à, sanh khởi còn ví à, dụ như là ở trong trường hợp mà bậc thánh a la hán là vì à, nhân tham nhân nhân sân nhân nhân si á, nó đã, đã được đoạn từ tận gốc cho nên nó không có điều kiện sanh khởi nó không có cái gì để hỗ trợ cho nó sanh khởi nữa yeah. nhưng mà với người phạm phu mình với bậc thánh hữu học à, thì à, vì cái nhân à, nhân tham nhân sân nhân si này á, nó vẫn còn cho nên nó mới hỗ trợ đó là cho các tâm bất thiện này nó sanh khởi thì ở trong trường hợp mà cái nhân ờ, tham nhân sanh nhân si mà hỗ trợ cho tâm bất thiện sanh khởi bằng nhân duyên tức là một trong 24 duyên lúc nãy cái nhân duyên là một trong 24 duyên yeah. Dạ. à, sanh khởi như vậy thì người ta gọi nó là pháp bất thiện à, trợ pháp bất thiện bằng nhân duyên à, nó có nhiều trường hợp nhưng thí dụ mình nói một trường hợp như vậy rồi à, nãy mình à, cũng có trường hợp mình liệt kê đó là mình có là có các tâm thiện ví dụ như là mình có trong 24 tâm à, dục giới tình hảo nãy mình có 8 tâm đại thiền hoặc là mình có tâm thiện à, sắc giới tâm thiện vô sắc giới rồi à, mình có cả tâm thiện siêu thế thì à, à, trong các tâm thiện đó, đó có những tâm thiền đó à, nó có những trường hợp được hỗ trợ đó là pháp thiền à, trào pháp thiền bằng cảnh duy à, pháp thiền trào pháp thiền bằng cảnh duy thí dụ như là chúng ta từng tạo cái phước bố thí cúng dường y phục hoặc là các vật dụng hay là làm một cái thiện sự nào đó thì trong lúc mình tạo đó là mình tạo bằng cái tâm thiện yeah. thì à, sau này đến khi mình nhớ lại cái thiện sự đó à, cái thiện sự đó thì tâm thiện nó cũng hoan hỷ à, với cái việc thiện mà mình đã tạo yeah. thì à, ở trong uh, trường hợp mà cái tâm thiện trước nó làm cảnh cho cái tâm thiện sau này sinh khởi như vậy À, thì người ta gọi nó là pháp thiền trở pháp thiền bằng bằng cảnh duy, à, bằng, bằng cảnh duy hoặc là trong cái cách liệt kê à, của mình lúc nãy á, mình cũng có đó là các tâm quả ví dụ trong 18 tâm vô nhanh à, 18 tâm vô nhanh thì trong đó mình có là 15 tâm quả mình có bảy tâm quả thiện vô nhân à, xin lỗi bảy tâm quả bất thiện vô nhân rồi tám tâm quả thiện vô nhân rồi mình còn có đó là tám tâm này quả năm tâm quả sắc giới bốn tâm quả vô sắc giới và hai mươi tâm quả siêu thế yeah. Dạ. rồi à, bên cạnh đó mình cũng có các tâm vô trí à, cả các tâm tố à, các tâm tố tức là mình có thí dụ như là ba tâm tố vô nhân tám tâm đại tố năm tâm tố sắc giới bốn tâm tố vô sắc giới Dạ. thì à, tâm quả và tâm tố đó và cộng luôn cả 28 sắc pháp nó được gọi là pháp vô ký à, pháp vô ký thì à, ở đây mình có trường hợp đó là pháp vô ký trả pháp vô ký bằng à, đồng sinh trưởng duyên à, đồng sinh trưởng duyên hay là đồng sinh duyên đi à, đồng sinh duyên cho nó vậy sư sửa luôn cái gạch đầu dòng thứ hai là chữ trợ thành chữ trở thành chữ trợ sư sư pháp thiện trợ à. cho nó dễ cộng đồng sinh duyên đó là xá trà tóc bá chi á, à, đồng sinh duyên tức là cách hỗ trợ ờ, bằng cách đó là có mặt trong cùng một lúc ờ, cách hỗ trợ bằng cách đó là có có mặt trong ờ, trong cùng một lúc thì người ta gọi là đồng sinh duyên ở trong trường hợp một á, nhân duyên tức là hỗ trợ bằng cách làm nhân yeah. Dạ. cái trường hợp thứ hai đó là hỗ trợ bằng cách làm cảnh à, bằng cách làm cảnh còn à, cái trường hợp thứ ba đó là hỗ trợ bằng cách là là đồng sinh à, hỗ trợ bằng cách là đồng đồng sinh thì uh, hỗ trợ bằng uh, cách đồng đồng à, đồng sinh tức là à, có mặt trong à, à, trong cùng một lúc dạ nó giống như thí dụ như là một cái lớp học mà có thể sinh hoạt được thì cái mà cái yếu tố mình cần đó là sao phải có cả thầy hoặc là cô giáo với lại có học sinh à, thì như vậy lớp học nó mới mới diễn tiến được Ờ, thí dụ chỉ có học sinh mà không có thầy cô giáo hoặc là chỉ có thầy cô giáo mà nó không có học sinh thì nó cũng ờ, không có sinh hoạt được à, không có trở thành một cái lớp học để mình ờ, học hỏi mình chia sẻ kiến thức được yeah. nó đòi hỏi có người giảng dài và có người học yeah. Dạ. thì à, tương tự cũng như vậy tức là có những trường hợp đó là các pháp vô ký hỗ trợ cho pháp vô ý khác à, đồng à, cùng có mặt với nó à, bằng à, đồng sinh duyên tức là bằng cách đó là cùng à, cùng có mặt thí dụ như là thọ uẩn à, thọ uẩn khi mà nó có mặt ở trong nó ờ, sắc pháp với, với với tâm nên ví dụ như là trong thời à, thời à, tục sinh à, thời, thời à, tục sinh thì à, tâm quả tâm quả làm việc tục sinh à, nó có mặt và nó hỗ trợ cho sắc pháp à, trong đó có sắc nghiệp chẳng hạn à, đồng có mặt ở trong lúc đó thì à, cái mà có mặt trong cùng một lúc hỗ trợ bằng cách có mặt trong cùng một lúc như vậy yeah. Dạ. thì người ta gọi đó là pháp vô ký à, pháp vô ký bằng à, đồng sinh sinh duyên là một cái trường hợp khác ví dụ như là một tâm vô ký nào đó sanh khởi thì à, nó cũng hỗ trợ cho các pháp khác à, đồng sanh với nó đó là thí dụ như là một tâm một tâm ờ, đại tố nào đó sanh khởi thì à, nó sẽ có những pháp các cùng hỗ trợ cùng sanh với nhau đó là là các tâm sở à, các tâm sở ví dụ như là tâm đại tố thọ hỷ hợp trí thì à, trong tâm đại tú thọ hỷ hợp trí đó chúng ta thấy là có ít nhất đó là 13 tâm sở tờ tha à, 13 tâm sở tờ tha rồi à, 20 à, bỏ ra ba giấy phần rồi à, ba, à, trong 25 tâm sở tình hảo thì à, đã bỏ ra ba giấy phần bỏ ra bi và tùy hỷ tạm bỏ ra bi và tùy tùy hỷ thì ít nhất là chúng ta cũng có đó là 33 tâm sở à, để hỗ trợ với nhau cùng sanh ở trong lúc đó yeah. Dạ. thì ở trong những trường hợp mà các pháp hỗ trợ với nhau để cùng có mặt như vậy à, thì người ta gọi đó là pháp vũ ký trợ pháp vũ ký à, bằng đồng sinh duyên hỗ trợ bằng cách là cùng có mặt à, hoặc là mình à, có trường hợp đó là pháp thiền trợ pháp vô ký bằng à, vô gián duyên à, trợ pháp thiền trợ pháp vô ký bằng à, vô gián duyên thì cái cái cái phần này chúng ta nhớ lại trong phần phần à, lộ trình tâm dạ yeah. thí dụ như là trong à, lộ trình tâm mà có cảnh có cảnh rất lớn dạ thì à, sau tâm động lực đó là tâm na cảnh có hai tâm na cảnh sanh khởi thì à, ở trong trường hợp đó tâm na, na cảnh sanh khởi được là nó nhờ sự hỗ trợ đó là của tâm à, đại thiện à, tâm đại thiện khi mà có cảnh rất lớn yeah. Dạ. thì ở trong trường hợp đó nó là thiện hỗ trợ cho pháp vô ký cái na cảnh là là các tâm đại tâm đại quả với lại à, tâm quan sát thọ xả hoặc là thọ hỷ làm việc na cảnh tức là 11 tâm na cảnh à, 11 tâm na à, xin lỗi hai tâm quan sát với lại à, tâm à, ba tâm này quả à, với uh, quan sát ba tâm quan sát hay làm việc là cảnh thì như vậy ở trong trường hợp đó là tâm tâm ờ, pháp thiện à, trợ pháp vô ký bằng à, vô gián duyên tức là hỗ trợ bằng cách là không gián đoạn tức là sau tâm đó là tái tâm này quả liền yeah. Dạ. thì à, đó là một số ví dụ mình nói về à, các pháp phụ duyên tức là các pháp này nó có mặt nó do các duyên trợ tạo ở đây mình nói là mình nói ai dầm một cái duyên chính thôi chứ thật ra là sao nó có nhiều duyên khác nữa nó nó hỗ trợ yeah. Dạ. nhưng mà đây mình tách ra mình nói từng phần à, mình à, tách ra mình nói từng phần nhỏ tách ra một pháp mà nó sanh khởi như vậy nó được hỗ trợ bằng nhiều duyên khác nhau trong đó nó có những duyên chính và duyên phụ à, những duyên chính và duyên phụ yeah. Dạ. thì à, đây là cái thí dụ mà cái câu pháp mà các pháp phụ duyên tức là pháp này khi nó sanh khởi nó được hỗ trợ à, bằng nhiều duyên khác nhau à, bằng nhiều duyên khác nhau à, có thể là có một duyên duyên chính và nhiều duyên phụ yeah. Dạ. thì cái phần này chúng ta sẽ hiểu rõ khi mà chúng ta học ở trong phần duyên hệ ví dụ như là khi mà có một duyên nào đó có mặt thì nó sẽ có sao một lọ các duyên khác cùng có mặt để hỗ trợ với nhau yeah. Dạ thì chúng ta xem lại ở trong cái bản duyên hệ mà nó có mấy bản mấy dấu gạch chéo gạch chéo đó thì cái đó chồng thấy là sao khi một duyên nào đó mà nó có mặt thì nhiều duyên khác nó cũng cùng có mặt ở trong cùng cùng một lúc dạ. thì cái cách hỗ trợ của các duyên để các pháp sanh khởi như vậy người ta gọi nó là pháp hữu duyên à, pháp hữu duyên thì à, nếu mà các tử nằm chưa chưa được xem qua phần duyên hệ chưa được nghe qua chưa được học qua thì chúng ta cứ hiểu à, hiểu theo cách ngắn gọn đó là tức là pháp này nó có duyên hỗ trợ thì nó mới sanh lên được dạ, mà thường mình hay sử dụng đó sao à, mọi thứ là do nhân duyên dạ. thật ra cái chữ nhân nhân duyên mà mình mình hay nói trong trường hợp đó nó không phải là cái nhân duyên mà một trong 24 duyên ở trong trường hợp này mà cái chữ nhân duyên ở trong trường hợp đó, đó nếu mình hiểu rộng ra đó nó là 24 duyên à, nó là 24 viên tức là nó được hỗ trợ à, cho nó sanh khởi à, nhiều khi mình nói mình cũng chẳng hiểu <laughs> tức mình nói như nhiều khi người người trước nói thì người sau cũng nói nói theo yeah. Dạ. nhưng mà nếu mà phân tích cái chữ đó theo theo ở trong quy dị pháp cái nhân duyên ở trong trường hợp đó nó là là 24 duyên à, nó là hỗ trợ cho các pháp sanh khởi yeah. Dạ. cái cái cái, cái phần đó là cái phần à, nói mở rộng thôi à, nói mở rộng à, để cho các tử nào đó ví dụ mình có học qua về à, trong phần duyên hệ thì nói lại một tí để mình ôn lại cái phần đó còn à, nếu mà các tử nào mà mình, mình chưa được tiếp nhận về cái phần duyên hệ thì mình cứ tạm hiểu ngắn gọn đó là à, nó có cái duyên à, hỗ trợ để cho các pháp sanh khởi thì ở trong phần liệt kê lúc nãy các pháp mà sanh khởi do duyên á gọi là pháp phủ duyên á, thì nãy mình đã liệt kê nó là 12 à, tâm bất thiện 18 tâm vô nhân 24 tâm dục giới tình hảo 15 tâm sắc giới 12 tâm vô sắc giới và 40 tâm siêu thế thì à, nếu mà các pháp đó là nó duyên trợ tạo thì nó cũng là chi chi pháp tức là sanh khởi do có duyên trợ tạo thì nó cũng là chi pháp trong câu pháp đó là các pháp hữu duyên à, pháp hữu duyên thì à, nếu mình nói à, nãy mình còn 28 sắc pháp ha rồi 52 tâm sở thì nếu mình nói ngắn gọn lại các pháp hữu duyên ở đây đó là 121 tâm chi pháp của nó ha là 121 tâm 52 tâm sở và 28 sắc pháp và yeah, 28 sắc pháp thì à, đây là phần à, chi pháp của các pháp hữu duyên dạ. thì à, khi mình tìm được chi pháp của các pháp hữu duyên rồi á dạ thì các pháp vô duyên nó không phải khó nữa tức là nó chỉ còn lại gì nó chỉ còn lại là niết bàn dạ nó chỉ còn lại là niết bàn thì ở, à, à, ở đây đó, nó là nó cũng có một cái câu hỏi mà người ta đặt ra đó là tại sao mà niết bàn không có không có duyên trợ tạo trong khi đó mình ờ, mình ờ, tu tập đó là mình ờ, để mình chứng ngộ được niết bàn đó là nó cần có sự hỗ trợ bằng pháp này pháp kia để mình có thể chứng ngộ được và dạ, thì tại sao nói là niết bàn là không có có pháp không có duyên trợ tạo thì ở đây trong hoặc là mình nói theo bài kinh ờ, tứ niệm xứ yeah. Dạ. người hành giả mà đoạn trừ được phiền não chứng ngộ được niết bàn đó là phải tu tập bốn niệm xứ tức là thân quán niệm xứ thọ quán niệm xứ tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ yeah. Dạ. thì à, theo cái cái thí dụ à, thí dụ ở trong bài kinh à, bài kinh gì quên mất rồi bài kinh trạm xe à và kinh đàm xe sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ cái cái eh, niết bàn không có duyên trợ tạo yeah. Dạ. <clears throat> tức là bốn cái phương pháp tu tập à, bốn phương pháp tu tập giống như là bốn con đường à, bốn con đường hỗ trợ để mình đi đến một cái tòa lâu đài chứ bốn con đường đó nó không có nó không có làm cho cái tọa lâu đài nó sanh khởi à, nó không không phải là là bốn con đường đó nó tạo nên cái tọa lâu đài à, mà bốn con đường đó nó chỉ là giúp người đi à, đến cái tọa lâu đài thôi yeah. Dạ. thì từ cái thí dụ đó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn đó là niết bàn nó không có cái duyên trợ tạo à, nó là pháp vô vi yeah. Dạ nhưng mà thông thường theo cái cách diễn đạt về cái lối văn á, khi à, nếu mà chúng ta đọc đọc cái thí dụ về niết bàn á những khi à, các ngài đưa ra thí dụ này thí dụ kia à, để mình hiểu nhưng mà thật sự là rất dễ bị hiểu lầm đó là niết bàn đó là do duyên trời tạo nó dễ bị hiểu lầm như vậy yeah. Dạ. cho nên thường khi mà nói về niết bàn đó là thường à, nếu mà trong kinh mà quan bản gốc thường nói là gì niết bàn tức là không, không, không có tham sân si chỉ nói ngắn gọn như vậy chứ không có giải thích yeah. Dạ. vì sao vì có giải thích như thế nào đi chăng nữa cái người mà chưa có chứng nghiệm được á à, vẫn không không thể nào hiểu được và càng giải thích ra sao nhiều khi làm cho họ càng thêm nghi ngờ yeah. Dạ. nhưng mà nếu mà người đã chứng ngộ rồi yeah. Dạ, giống như ngày à, xá lợi phất khi mà ngày ngày tu tập ngày đoạn từ được, được phiền não à, chứng đạt được à, thanh đạo thanh quả a la hán rồi lúc đó này nó ngài không có tin đức phật nữa yeah. Dạ. thì cũng làm người ta hiểu lầm tại sao ngài tu tập thời gian ngày ngày là không tin đức phật nữa yeah. Dạ. ngài mới giải thích ờ, không tin ở đây đó là tức là trước đây cái mà đức phật ngài nói á, là vì tin theo đức phật cho nên mà cố gắng thực hành thêm nhưng bây giờ đến khi mà bản thân mình mình đã đã chứng ngộ mình đã biết được cái điều đó rồi mình không còn à, tin ai nữa tức là ai nói gì mình không còn tin nữa vì sao vì bản thân của mình đó là mình đã biết rõ cái đó rồi. À, tự mình đã chứng ngộ rồi yeah. Dạ. thì nó cái, cái phần à, nói về niết bàn là pháp vô vi à, dạ. rồi à, từ cái cách à, từ cái cách tính chi pháp ở ờ, pháp hữu vi với lại cái pháp ờ, pháp hữu duyên với cái pháp vô duyên á, thì chúng ta thấy là cái pháp pháp hữu duyên á, nó có chi pháp đó là 121 tâm rồi à, 52 tâm sở 28 sắc pháp pháp vô duyên đó là niết bàn về ở trong à, đầu đề này á, về chi pháp á, là mình đã lấy hết cho nên à, nó sẽ có cái tên gọi đó là vô duyên và vì ở trong câu pháp á, tên nhị đề là là nhị đề hữu duyên trong khi đó sao hai câu pháp đó là một câu đó là các pháp hữu duyên một câu đó là câu các pháp vô duyên cho nên à, cái tên của nhị đề ở đây đó là chỉ lấy theo tên của một câu pháp à, cho nên nó có cái tên gọi nó là chiếc bàn à, vậy thì nhị đề hữu duyên á, nó có cái tên của đầu đề đó là đầu đề chiếc bán và hữu duyên à, chiếc bán hữu duyên thì à, đó là cái cái nhị đề đầu tiên ở trong phần à, nhị đề tiểu đỉnh cái phần nhị đề tiểu đỉnh này nó khó hơn cái nhị đề nhanh lý do là mỗi một nhị đề có chi pháp riêng nó không có tiếp tiếp nói giống như là trong à, nhị đề nhanh thí, thí dụ ở trong nhị đề nhanh á, mình chỉ cần nhá, nắm được đó là ba nhân thiện và ba nhân bất thiện rồi nếu mà nó có mặt ở trong tâm vô ký thì mình gọi đó là nhân vô ký rồi sau đó nó chỉ liên quan là gì các pháp phủ nhanh các pháp tương ưng nhanh các pháp bất tương ưng nhanh tức là cứ cứ sáu nhanh đó nó trộn qua trộn lại thôi nhưng mà ở nhị đề tiểu đỉnh thì nó không phải như vậy à, tức là mỗi một trường hợp nó có cái chi pháp riêng riêng cái nó nội dung của nó riêng riêng à, riêng lẻ rồi đó là nhị đề số 7 à, nhị đề số 7 học phần à, ở phần nhì đề này á, nếu mà các tử nào mà, mà chưa thuộc thuộc bản nêu à, chưa thuộc bản nêu cố gắng học cho thuộc bản nêu mới được ha à, cố gắng học cho thuộc bản nêu mình mới nắm bắt được à. nếu mà không thuộc bản nêu là khó lắm ạ à, cố gắng học thuộc bản nêu rồi à, cố gắng học cho hiểu được đó là cái phần à, tâm sở nào phối hợp được với tâm nào ví dụ mỗi một tâm như vậy nó có bao nhiêu tâm sở phối hợp cái phần này là lúc ờ, dạy ở căn bản là sư nhắc các tử mình hoài cái phần này tại cái phần ờ, hầu như bài nào sư cũng nói về cái phần ờ, tâm sở phối hợp với tâm vì cái tính chất quan trọng của nó đến khi mình học sau này đầu đề nhị đầu đề tam rồi ngay cả đến khi mà mình học duyên hệ à, nó vẫn là cái phần đóng vai trò quan trọng dạ yeah, do đó chúng ta hầu như là vừa hiểu mà vừa phải nhớ nhớ thuộc lòng cái phần tâm sở thì mình có thể tính được nhưng mà cái phần chi pháp cái phần uh, chi pháp 121 tâm 28 sắc pháp 52 tâm sở phần đó là phải thuộc lòng à, thuộc lòng mà giống như là mình à, mình ăn ăn cháo vậy đó tức là chỉ cần đút vô lòng hấp liền yeah. như vậy thì mới được mới nắm bắt kịp được các phần này dạ con thưa sư sư cho con hỏi à, hồi nãy mà sư đọc ừ, cái phần ở trong uh, bộ pháp tụ á, sau cái phần của sư với cái phần trong sách con thấy nó không được giống nhau phần nào cái phần mà đọc uh, về về nhị đề hữu duyên đó thưa sư à. dạ nhưng mà nó cũng vẫn là là ngũ ẩn thôi nhưng mà cái cách dùng từ thì ở trong sách bộ pháp tụ nó không giống như vậy ạ à. à tức là ở à, trong à, trong bộ trong này á là vì à, do cái cách giải thích từ từ ban đầu quá là các ngài thường giải thích là theo năm uẩn tức là sắc uẩn thọ uẩn tượng uẩn hành uẩn thức uẩn thì chúng ta xem ở trong cái phần chi pháp lúc nãy á nó có phải là năm uẩn không dạ phải à, đúng rồi nó là năm uẩn dạ. dạ. còn nó cái à, từ à, dùng từ nó không có chỉ chỉ là mình mình không có gọi năm uẩn mà mình gọi theo gì ở mình đây gọi đó là 12 tâm bất thiện à, rồi à, 24 tâm dục giới tình hảo rồi à, 15 tâm sắc giới 12 tâm vô sắc giới 40 tâm siêu thế 52 tâm sở và wow 28 sắc pháp và niết bàn còn ở trong đây thì nói gì các pháp hữu duyên tức là năm uẩn đó là sắc thọ tưởng hành thức thì chúng ta thấy là sao sắc thọ tưởng hành thức bây giờ cái cái sắc là gì là 28 sắc pháp. À, sắc là 28 sắc pháp rồi thọ là gì là dạ, tâm sở thọ sở thọ là tâm sở thọ tưởng là tâm sở tưởng rồi à, hành hành thì 50 tâm sở còn lại ngoài thọ tưởng rồi còn thức là gì làng tâm 21 tâm à tâm 21 tâm thì chúng ta thấy là sao năm uẩn này nó nó có duyên cờ tạo hỗ trợ thì nó đồng nghĩa à, hồi nãy mình nói gì 20 121 à, tâm 52 tâm sở đó ờ, với tâm sắc pháp nó có mặt là do duyên trợ tạo mà 121 tâm 52 tâm xã đó 52 à, tâm sở và 28 sắc pháp đó nếu mình mình nói theo uẩn à, thì à, nó là năm uẩn à, nó là năm uẩn do duyên trợ tạo còn ở đây cái cái chữ niết bàn ở trong trường hợp này á, là trong bộ pháp từ xài chữ gì là vô vi giới dạ. à, tức là niết bàn là thà tú con ờ. thưa sư dạ con cũng hiểu điều đó nhưng mà trong cái bộ pháp tụ của sách của con thì nó không uh, về nội dung thì nó như vậy nhưng mà cái cách trình bày ở trong sách của con thì cái đó nó là 906 tức thiện trong bốn lĩnh vực bất thiện dị thục trong bốn lĩnh vực vô ký trong ba lĩnh vực và tất cả sắc đây là pháp hữu duyên dạ Ủa, cái bộ pháp tụ đó là của ai dạ. cái này là 401 dạ. mà chị Nhung sách này là sách ờ, của hồi xưa con thỉnh ở sư ạ đâu có đâu sư đang đang dạy sách đó mà nó sao nói sách thỉnh ở sư mà khác nhau là sao dạ sách của con là bộ phần nhị đề tiểu đỉnh mục 906 nên ờ. là bảy bảy lẻ một 701 một có giống cái của sư đọc quá chị dạ. bảy yeah. một hả? Dạ yeah, dạ, một con xem lại bảy lẻ một dạ phải rồi ạ nếu mà 701 thì giống phần của sư ạ ừ. dạ con coi này chắc con coi phía dưới phía sau ạ à. rồi những ta sang à, nhị đề thứ hai à, nhị đề thứ hai ở trong phần à, nhị đề tiểu đỉnh thì à, nhị đề thứ hai này nó làm à, nhị đề hữu vi à, sangata sangata cái thì à, nhị đề thứ hai là theo thứ tự thì nó là nhị đề số 8 câu pháp thì có câu pháp số 15 và câu pháp số 16 câu pháp số 15 đó là Sankata Thamma là các pháp hữu vi câu 16 đó là Asangata Asangata Thamma là các pháp vô vi từ à, từ hai câu pháp này á nếu mình à, mình à, đặt tên của nhị đề ở đây đó là mình đã lấy được một phần tên của nó tức là nhị đề là chiếc bản tức là lấy tên của câu pháp đầu tiên để đặt tên cho nhị đề nhưng mà bây giờ mình muốn biết nó là hữu dư hay là vô dư thì mình phải phải tính chi pháp xong mình mới nói được à. thì xưa à, sẽ đọc trước ở trong phần à, phần giải thích ở trong chánh tạng ở một số 702 à, 702 thế nào là pháp hữu vi những pháp nào là hữu duyên chính những pháp ấy là hữu vi những pháp nào à, thế nào là các pháp vô vi pháp nào là vô duyên chính pháp ấy là vô vi như vậy thì ở trong um, ở trong phần à, trình bày ở trong à, chánh tạng cái phần thứ hai này thì chúng ta thấy là nếu mà ở nhị đề số 7 là mình đã nắm bắt được thì mình sẽ lấy cái chi pháp của nhị đề mà của câu ờ, nhị đề số 7 đưa vào ờ, làm chi pháp của nhị đề câu số 8 là được nhị đề số 8 là được tức là mình lấy cái pháp mà cái chi pháp mà các pháp hữu duyên làm chi pháp cho ờ, câu pháp là các pháp hữu vi rồi mình ừ. lấy cái chi pháp mà của à, các pháp vô duyên à, làm à, chi pháp của câu pháp đó là các pháp vô vi như vậy là được à, là xong à, như đề này thì không có gì vậy. thì mình có tâm tâm sở là sắc pháp à, tâm sở tâm sở tâm mà tâm sở sắc pháp còn là nếu mình nói theo uẩn thì ở đây nó là gì là sắc uẩn thọ uẩn từng uẩn và hành uẩn à, nếu nói theo uẩn thì nó là năm uẩn à, là chi pháp của là chi pháp của các pháp hữu quy à, chi pháp của các pháp hữu quy còn à, pháp vô vi thì giống như nói lúc nãy à, đó là các pháp hữu vi à, xin lỗi các pháp hữu vi có chỉ pháp là 121 tâm năm hai tâm sáu hai tám sắc pháp hồi nãy là cách liệt kê ha cách liệt kê <clears throat> còn à, vô vi nó là tức là chỉ cho niết bàn à, chỉ cho niết bàn thì nhị đề này chỉ có như vậy thì à, nếu mà tên chi pháp giống giống nhau à, thì chắc chắn tên nhị đề nó cũng giống nhau đó là nhị đề chiết bán và bù duyên à, nhị đề chiết bán và bù duyên cái gì thật ra là cái, cái hai câu pháp này giống nhau nó chỉ khác nhau vì cách trình bày thôi khác nhau ờ, vì cái tên gọi à, một cái là hữu duyên và vô duyên còn một cái là hữu vi và vô vi à, vi và vi cái đó là nhị đề số 8 à, nhị đề số 8 rồi học luôn à, nhị đề số 9 à, nhị đề số 9 nhị đề số 9 nó là nhị đề hữu kiến à, đá sanat đúc cát à, đá uh, ờ, sanidasana uh, à, sanidasana đúc dạ. yeah. thì ở đây mình uh, có hai câu như đề số 9 này mình có hai câu pháp đó là sanidasana thamma các pháp hữu kiến và câu ờ, số 18 đó là anidasana thamma các pháp vô kiến cái chữ ờ, này thường ờ, ở đây nó thêm thêm cái chữ sắc và chữ ní thì thường là mình xài thí dụ như chữ kiến hoặc là thấy nó từ nó xuất phát từ chữ thấy đồng từ pasati thì người căn đi sắc thì ở đây ở dạng danh từ thì nó có ở dạng đó là dasana à, dasana à, dasana à, thì à, à, các pháp phụ kiến tức là các pháp mà có thể nhìn thấy được à, rồi anidasana thamma là các pháp vô kiến mà không, không nhìn thấy được à, không nhìn thấy được <coughs> thì à, về tên gọi à, về tên gọi thì ở đây chúng ta thấy là tên của nhị đề đó là nhị đề hữu kiến mà trong khi đó câu pháp á, thì các pháp phụ kiến và các pháp vô kiến thì như vậy tên nhị đề này á, nó là nhị đề chiết bán tức là lấy tên của một câu pháp để đặt tên à, một câu pháp để đặt tên về cái cách giải thích cách giải thích ở trong à, chánh tạng ở một à, số à, cách trình bày ngắn gọn đó là 307 mục 307 trang 284 thì ở đây cũng trình bày ngắn gọn thôi đó là thế nào là các pháp phụ kiến tức là sắc xứ đây là các pháp phụ kiến thế nào là các pháp vô kiến tức là nhãn xứ nhị xứ tị xứ thiệt xứ thanh xứ nhãn xứ nhị xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ ý xứ rồi à, pháp xứ, pháp xứ nhãn nhị tỷ tỷ thân nhãn xứ nhị xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ và ý xứ rồi mình có đó là sắc xứ thinh xứ vị xứ khí xứ và sắc thinh thí vị xứ xúc xứ à, rồi à, mình còn có gì mình còn có đó là thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn cùng tất cả sắc nào vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vi giới đây là các pháp vô kiến à, đây là các pháp vô kiến thì ở đây á, trong cái cách trình bày của chánh tàng giải thích cho mình á, là cách trình bày dựa trên gì qua cách giải thích đó chúng ta biết là ở trong ờ, chánh tạng ờ, trình bày cho mình theo cách gì 12 xứ 12 xứ tức là trình bày theo 12 xứ dạ trình bày theo 12 xứ rồi trình bày theo năm uẩn dạ trình bày bài theo ờ, năm uẩn thì ở đây trong phần à, trong phần 12 xứ á, thì à, trong 12 xứ đó các pháp mà hữu kiến thì nó chỉ có gì nó chỉ có là sắc xứ à, nó chỉ có là sắc xứ tức là nó chỉ có là cảnh sắc à, nó nó nó chỉ chỉ có là cảnh sắc à, nó chỉ có cảnh cảnh sắc thôi tức là cái mà mình có thể nhìn thấy được à, mình à, nói tâm tắt lại đó là mình à, mình có sáu cảnh à, ừ, tóm tắt lại mình có sáu cảnh thì à, trong à, sáu cảnh này á, nó chỉ có là cảnh sắc là cái mà mình nhìn thấy còn à, cảnh thinh thì sao thông qua cái nghe cảnh khí thì thông qua cái ngửi cảnh vị thì trong qua sự niệm cảnh xúc thì qua sự à, xúc chạm cảnh pháp thì qua cái suy nghĩ à, thì à, trong sáu cảnh này nó chỉ có cảnh sắc yeah. Dạ. còn nếu mà nói theo nói theo ở à, trong nói theo ở trong nói theo xứ thì ở trong trường hợp này nó là là là, sắc xứ à, nó, nó sắc xứ còn nếu nếu nếu mà nói theo uẩn á, thì ở đây chúng ta thấy là đây là các pháp trong phần à, phần này thì chỉ nói về xứ tức là trong phần các pháp hữu, hữu kiến á, chỉ nói về xứ à chỉ nói về xứ cho nên ở đây đó là cách giải thích là sao sắc xứ đây là các pháp hữu kiến dạ yeah. như vậy là sắc xứ còn nếu mà nói theo cảnh là cảnh sắc à, là các pháp phụ kiến à, các pháp phụ kiến à, các pháp phụ kiến nó chỉ có sắc cảnh sắc thôi à, cảnh sắc thôi rồi các pháp vô kiến vô ừ. kiến tức là không nhìn thấy được à, không nhìn thấy được thì à, không nhìn thấy được ở trong trường hợp này là gì 11 xứ còn lại à, thì nếu mình nói theo xứ đó là 11 xứ còn lại à, 11 xứ còn lại à, 11 xứ còn lại rồi à, nếu mà nói theo quẩn thì ở đây mình có từ gì ở đây chúng ta để ý đó là mặc dù ở trong phần trình bày sắc hữu kiến á, không liệt kê đó là sắc pháp sắc quẩn nhưng mà đến khi trình bày về sắc vô ờ, cái các pháp vô kiến á, thì chúng ta thấy là sao không có phần sắc quẩn mà nó bắt đầu là gì để thọ uẩn rồi trùng tới thức, thức uẩn thì chỗ này là gì thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn là nó không có sắc uẩn rồi nhưng mà ở đây có một câu nói thêm là xong cùng tất cả sắc nào vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp xứ và vô vị giới yeah. Dạ. thì à, cái cách nó cùng à, tất cả sắc nào vô kiến thì ở đây nó cũng đồng nghĩa với với gì là sắc nào mà nó, nó không thuộc về về cảnh sắc à nó không thuộc về cảnh sắc là 27 dạ. sắc còn lại ha à đúng là tức là muốn nói về 27 bảy sắc bằng còn lại à, thì à, nó nó thuộc về đó là là vô kiến à, cả pháp vô kiến rồi nó còn thêm gì niết bàn à, vô quy giới à, là niết bàn à, niết bàn cũng không nhìn thấy được yeah. Dạ. thì à, đó là nếu mình trình bày theo theo ở, ở, ở trong ờ, ở trong ờ, chánh tạng này à, ở trong chánh tạng này còn à, nếu mình nói ngắn gọn lại về cái cái chi pháp à, cái chi pháp của các pháp vô kiến á, tức là gì 121 tất cả các pháp trên đế trừ sắc thì cái cách liệt kê này là cho mình thấy là sao là tất cả các pháp chân đế nó sắc. chỉ trừ ra gì sắc cảnh sắc nó chỉ trừ ra đó là sắc cảnh sắc mà thường mình gọi ngắn đó là mình gọi là là cảnh sắc đúng là gọi đầy đủ đó là nó là sắc cảnh sắc sắc cảnh sắc sắc cảnh sắc nó nằm ở đâu trong sắc pháp sắc cảnh sắc nó nằm ở đâu trong bốn sắc cảnh ờ, trong cái ờ, bốn sắc cảnh à, trong bốn sắc cảnh à, hay là trong ờ, bốn sắc cảnh giới gọi là gochara rupa à, thì mình có trong đó mình có gì sắc cảnh sắc sắc cảnh thinh sắc cảnh khí sắc cảnh vị sắc cảnh khí sắc cảnh vị à, sắc cảnh vị mình thiếu gì nếu mình nói về à, thiếu sắc cảnh xúc à, thiếu, thiếu sắc, sắc cảnh xúc à, trong trường hợp đó nhưng mà ừ. sở dĩ là sắc cảnh xúc không có được liệt kê bỏ trong trường hợp đó là vì sao là vì theo cái cách liệt kê của sắc pháp đó là cảnh xúc thì nó là gì là sự xúc chạm nha cảnh xúc nó là gì theo liệt kê của sắc pháp lửa gió tức là đất lửa gió à, ừ. đất, đất lửa gió tại vì chúng ta ờ, nhớ không khi mà người ta nói về đất đó tức là cái không phải là cái mình nhìn thấy cái cái mình nhìn thấy nó là gì là cảnh sắc cảnh sắc à, nó là ờ, nó là sắc cảnh sắc cái mà mình nhìn thấy còn mình muốn biết được nó là đất là mình phải làm gì xúc chạm mình phải xúc chạm nó mình phải đụng nó mới được à, mình phải đụng nó và mình thấy nó là cứng cứng mềm mềm thì đó nó mới là đất và dạ, cho nên cái phần đó nó thuộc về cảnh xúc thì tương tự đối với lửa lửa thì sao nóng lạnh rồi ừ, mình muốn biết lửa thì mình phải phải phải làm sao chạm ờ, chạm. chạm vào nó mà mình có cảm giác gì nóng, nóng lạnh. hoặc là lạnh à, nóng hoặc là lạnh thì lúc đó nó mới nó, nó là lửa à, à, nó, nó mới là lửa rồi à, rồi gió gió mà mình biết được nó là gió thì do ngày có gì có gì mình mới biết là nó có gió có sự lay động có sự chuyển động à, có sự chuyển động thì mới biết nó là gió dạ nhưng mà nước á ví dụ nước khi mình đụng vào thì nó là gì lửa lạnh nóng dính thấm dính dính có chất có thấm nếu mà ông ông phải nước nếu mình đụng vào thì nó là gì chất lửa lạnh và nóng thôi à nếu mà đụng vào mà nó ở trong cái cảm giác là nóng nóng hoặc là lạnh lạnh thì lúc đó nó không phải là là nước nữa mà nó là nó là nữa dạ. còn nếu mình cố tình ví dụ như là nước ở trong ví ờ, dụ nước ở trong tham mình cố cố tình là mình, ờ, mình nắm ấm nó để mình ờ, giống mình dớt nó lên một phần nào đó thì lúc đó nó lại gì đất à, nó là đất à, nó là đất và chúng ta thấy là cái sự chuyển động của nước thì lúc đó nó là giảm. dạ. cho nên nước á, nó là là là sắc nó thuộc về sắc tế mình không xúc chạm nó được chỉ có đất nước lửa gió thôi à, chỉ có chỉ có đất nước lửa gió thôi đất lửa gió à, đất lửa gió yeah. Dạ. cho nên ở đây đó là tại mình nhiều khi mình quen sử dụng theo cái chế định đó ví dụ như mình nói mình mình nhìn thấy là đất nước lửa gió <laughs> nhưng mà thực sự không phải cái mình nhìn thấy nó chỉ là sắc cảnh sắc à, theo quy pháp cái mình nhìn thấy nó chỉ là sắc cảnh sắc chứ nó không phải là đất lửa gió mà đất lửa gió muốn biết được là khi nào mình chạm vào nó à, thì nó mới biết được yeah. Dạ. thì cái đó à, liên quan đến à, cái nhị đề số à, số chín đó là nhị đề hữu kiến và vô kiến à, nè, hữu kiến hữu kiến Thôi bữa nay mình về à, à, tên gọi về dạ, tên gọi như vậy cái cách tính này cũng cho mình thấy là mình lấy hết tất cả chi phá còn tên thì lấy tên của một câu phá thì ở đây như vậy thì cái tên của nhị đề đó là nhị đề chi bản và vô dương à, thì à, đó là ba nhị đề đầu tiên ở trong trong phẩm trong phần nhị đệ tiểu đỉnh à, chúng ta còn lại bốn nhị đề nữa thì thôi bữa nay chúng ta tạm học bao nhiêu đây à, kỳ sau chúng ta học tiếp à, xin à, trả lại mic cho lớp năm mô bốn sư thích ca mâu phật recording stopped dạ sa thú sa thú bài học đã kết thúc chúng con xin được kính tri ân sư tinh tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về nhị đề hữu duyên nhị đề hữu vi và nhị đề hữu kiến ngày hôm nay ạ dạ kính thỉnh sư nghỉ ngơi Dạ, xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học đến chư thiên ạ. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lãnh lễ quý sư. Và con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có được đến chư thiên. Akasatha Chakoma Thadiwana Gamahithika Bunyang no anumodang tu ra khan tu sa sasanang Akasatha chapumata diwanaga mahithika Bunyang no anumodang tu ra khan tu no garu Akasatha chapumata diwanaga mahithika Bunyang no anumodang tu ra khan tu ta yom Akasatha Chafoma Thadewana Gamahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu panino Akasatha Chafoma Thadewana Gamahitika Bunyang no anomodang tu chirang rakhan tu no sada Idang watano bunyang asawa khaya wahang ho tuana gate kale. Sa thú. Sa thú, Dạ buổi học vi diệu pháp hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 đến 21 giờ giờ Việt Nam. Dạ chúng con kính chúc sư tinh tuệ Dạ kính chúc quý sư, quý cô tu nữ mạnh khỏe và an vui. Dạ kính chúc quý đạo hữu mạnh khỏe và được bình an trong cuộc sống. Con kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ. dạ, thú, dạ, thú. Dạ, con kính chuyên sư buổi học hôm nay ạ. Rồi xin mời lớp nghỉ ha. Dạ, Rồi, chúc con kính trên sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chúc sư được nhiều sức khỏe. Xin chào cả lớp rồi chúc lớp sức khỏe